hai chú chó một em bé hai vợ chồng ngồi câu cá biển ở đây rất đẹp và êm bởi vì nó nằm trong vịnh các bạn thấy tự nhiên mình biết bơi mình sống được trên bờ với dưới biển mình nhìn ra rõ chân tướng của sự Phật sự việc là trên bờ mình thấy người ta câu cá dưới biển mình thấy cá bị hại còn cái con cá ở dưới biển nó đâu có thấy được cái người trên bờ câu nó đâu hay người ở trên bờ cũng đâu có thấy được con cá dưới biển nó như thế nào đó là lý do mình thành tiên cá nó vui <laughs> mình là người quan sát hết thấy được hết tất cả mình đang tự do tự tại ở trong biển mình tự do sanh tử không có sợ gì hết ngầu ghê chưa mai phải biến hình thành tiên cá mới được để cho người ta thấy ý thức ý thức bảo vệ môi trường biển bởi vì người ta thấy mình đặc biệt mình cũng có chân cá người ta mới bắt đầu suy nghĩ tại sao tại sao